À, xin chào mọi người à, Trên tay mình là dòng sản phẩm bộ sáp bao cao su bi khúc giữa nha thì Đây là dòng sản phẩm giá rẻ bên em về hàng để hỗ trợ cho nhu cầu sinh lý của mọi người nha Thì anh trai nào thích cảm giác mà được quan hệ trần nhưng vẫn muốn tăng cái thứ dương vật bề ngang Thì dòng sản phẩm bao cao su đông dên uh, khúc giữa bên em sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho anh chị nha Thì đánh giá tổng quan sản phẩm là một bộ như thế này gồm 6 cái Giá cực kỳ là rẻ luôn, chỉ khoảng một cái bộ quần áo mà các anh mua để chúng ta mặc sử dụng thôi rồi em sẽ mở bên trong sản phẩm nha mọi người em sẽ test trước một cái bao cho mọi người xem nha thì à, trong đây có khoảng 6 cái bao thì hình dáng và kích thước nó sẽ khác nhau để có thể là phù hợp với nhu cầu sinh lý của mỗi người à, một cái là nhiều bi nè ít bi nè nhiều bi gai nè nhiều gai nè và nhiều bi gai nè và đây là cái bi hình tam giác nha mọi người chất liệu sản phẩm làm silicon y tế co giãn và đàn hồi chúng ta có thể tái sử dụng rất là nhiều lần nên giá thành rẻ một bộ như thế này chúng ta có thể sử dụng một năm hai năm thì rất là bình thường nếu chúng ta vệ sinh mà bảo quản một cách hợp lý nha thì à, cái bao như thế này nó có dạng rất là nhiều nha có thể phù hợp với mọi kích thước size người em đàn Việt Nam nha chúng ta chỉ cần đeo vào khúc giữa thôi là được rồi và ta sử dụng ngoài hay trần đều rất là tốt còn mà anh trai nào mà chúng ta muốn à, kỹ hơn chúng ta phòng tránh thai nữa thì à, có thể bao đeo bao cao su và chúng ta bao cao su khúc giữa này vào nữa thì à, vừa an toàn vừa đảm bảo được nhu cầu sinh lý vừa tăng kích thước dương vật cho các anh luôn đó thì dòng sản phẩm này bên em đang có chương trình khuyến mãi nếu chúng ta mua đi kèm với cây bôi trơn thì bên em sẽ tặng free à, ship cho anh chị nha thì sản phẩm này kết hợp với cây bôi trơn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cái cuộc uh, cuộc yêu hay là cuộc quan hệ của anh chị nha đây coi giảng đang thôi thì rất là nhiều dòng có nhiều kích thước khác nhau nè phù hợp với nhu cầu của các anh luôn thì các anh trai có thể mua chúng ta sử dụng và các chị gái chúng ta tâm lý chúng ta muốn mua để chúng ta có thể kích thích âm đạo chúng ta nhiều hơn bản tình chúng ta thể hiện bản lĩnh đàn ông nhiều hơn thì dòng sản phẩm bao su bi khúc giữa cho tay em sẽ là sự lựa chọn thích hợp với anh chị nha rồi thì anh chị nào có nhu cầu mua dòng sản phẩm bao su bi khúc giữa này nè thì cứ alo nhắc máy cho số điện thoại bên em nha 0938 033023 hoặc liên hệ Zalo để em tư vấn sản phẩm cho anh chị shop em là uy tín kín đáo lúc nào ship hàng bên em cũng cho tên sản phẩm nên chị cứ yên tâm giữ sản phẩm bên em thôi cảm ơn chị đã xem video này hẹn những video tiếp theo tạm biệt anh chị